nhưng mà chở đừng quá à mẹ không gạn quá không ừ phải đừng quá bây giờ

siết nhẹ trong cái thôi hạ xuống siết mạnh luôn